đôi bên nhau em còn nhớ xua tay khi thấy anh ngắm nhìn thèm thùng hỏi nhỏ nhìn chị rưa mỉm cười anh nói khắc vào tim mùa thu tóc ngắn anh nhớ em nhớ miếng em cười như nắng lên bờ môi e ấp hoa hàm tiêu nơi hàm răng xinh nét môi mềm khi mắt em cười như xuân xanh ánh mắt trong veo và long lanh nhìn anh ấm áp ôi chiều mến gửi tròn yêu thương một anh nhìn anh yêu mãi tóc đơ mi không xanh mau tuổi trẻ không còn chấm ngang vai như ngày xưa vùng dài và anh yêu mãi tóc đơ mi không thoảng hương bồ kết của một thời con gái gió vẫn lùa tóc em mỗi sương chiều ướp lên tóc em hoàng đắm say mùa thu tóc ngắn anh nhớ em nhớ bờ vai nhỏ nhớ dáng quen một chiều thu muộn khi em đến ngơ ngẩn hồn anh ngơ ngẩn đêm mùa thu tóc ngắn anh nhớ em ánh mắt xa xăm như màn đêm ẩn chứa bao nhiêu niềm u uất bao nỗi niềm riêng em bên nhau em còn nhớ xua tay khi thấy anh ngắm nhìn thẹn thùng hỏi nhỏ nhìn chia rưa mỉm cười anh nói khắc vào tim mùa thu tóc ngắn anh nhớ em nhớ miệng em cười như nắng lên bờ môi e ấp hoa hàm tiếng rằng xinh nét môi mềm khi mắt em cười như xuân xanh ánh mắt trong veo và long lanh nhìn anh ấm áp ôi chiều mến gửi tròn yêu thương một anh nhìn anh yêu mãi tóc đơ mi không xanh màu tuổi trẻ không còn chấm ngang vai như ngày xưa vùng dài và anh yêu mãi tóc đơ mi không thoảng hương bồ kết của một thời con gái tóc ngắn anh nhớ em Nhớ bờ vai nhỏ nhớ dáng quen Một chiều thu muộn khi em đến Ngơ ngẩn hồn anh ngơ ngẩn đêm Mùa thu tóc ngắn anh nhớ em Ánh mắt xa xăm như màn đêm Ẩn chứa bao nhiêu niềm u uất Bao nỗi niềm riêng em mình em mùa thu tóc ngắn anh nhớ em